chia sẻ lên Ồ, Facebook mình á, bạn bè Xem đúng bài. Rồi. Một thằng này. Húc nó luôn này. Chết mẹ anh anh ơi. À đâu anh ngoài chơi này. Nó ở đâu đây? Trên anh trên đang lên dốc đang chạy kìa. Ui cha. Bắn thế không chết ta. À? Đuổi trông mệt quá, Nó thay đạn xong rồi Đây để hẹp à, Không phải À mà nấp ở cửa Sợ ai rồi Một thằng nữa anh ơi Chơi luôn Thằng nào Trên nhà này Trong nhà này <laughs> cái góc nhìn này đần độn đấy mà đần đấy cứ chạy nó cứ bị đuối đuối em để fvp này sắp này sắp gì vào công nhà mà còn lại ai ra ơ à? Tí chết Tự nhiên lại cầm chúng khẩu mini ạ Ô, bọn nốc hả? Mà nãy thấy quay hai thằng ấy Chết tiền gì nữa thể chạy đật vậy đi Spatial awareness acquired. Ngoài ngoài ngoài ngoài ngoài Đây dưới chân anh này Bố mày cho mày chết cháy Thằng ngu qua nhà rồi tầng hai anh ơi Survival bonus. Anh còn 4 máu. RPG acquired. Mẹ sắp nói mẹ Oh. Energy bar upgrade acquired. Trên này có khẩu súng gì màu đỏ này X40 ạ Được, tạm này Tại vậy Đừng chơi nào ấy nhở Bro gánh tem đây <laughs> Trời ơi Vừa đi ờ, về quê xong nên mưa bẩn quá. Vào này bắn mấy game đi ngủ anh ơi. Anh thì mới có một được. Update được phát rồi. Được rồi đi thôi Phải không nhìn tận Không quen Hay mà Anh bắt đầu thấy hay đấy Không hay anh ạ Phi thể thao Nhưng mà bọn nó đang đấu giải duo TPP này Giải ấy, ấy. Giải, giải, giải mà super gì đấy Mấy nghìn đô đấy Ôi, Giải đấy bắn TPP á Ừ Ẩu Nó đi TPP duo mà Anh nghe tiếng gì không ta? Ừ Bên này sao? Không có đâu Cảm giác thôi Nhà này không có gác à? Nhà này có gác mà, đúng không? Đường lên gác đâu? Này có người lút rồi anh. ơ Mọa lừa thế nhở? À đây đây đây đây đây. Đéo phải gác. Nhà lắm phòng ấy trưởng. thôi bộ đỏ súng đỏ có tiếng sắt đây Oh yeah. Hi hi hi hi. <laughs> quên mất là mình có mẹ vũ khí tối tân vâng ui mẹ chân thực vậy thì ở đây nó kêu ù như kiểu phát điện nó này thực mà kêu kêu kêu giống quả máy máy hồi máu của mẹ Halai robot survival bonus. kia à? ôi Tính chết sân Uầy, xem vác cối ấy, đỉnh vãi Trông chiến đấy trưởng ấy có thằng bên trên nhà này Ui, bắn sắp trúng ấy nhà nào ấy nhở đợt quá ờ. anh biết không để anh chấm à. Tactical em đang xuống đấy sắp ra. Ô, không chết này. tới đâu ta kẹn chạy đấy sao này nó bắn nó đít cho làm sao nhà mở cửa này Giỏi thế nhở Ôi đéo đủ vàng phải cứt <laughs> Nhục chưa Anh có 35 vàng trong người này Ê Chấm em này chấm em này chấm em Vàng rồi Nó vẫn ở đấy à Còn Đâu ở đấy không? Còn anh Không không không Đá Sao đá personal supplies has arrived. Đâu chết. AKM upgrade acquired. Mẹ, bố dám chết nó con. ôi Thế mà không chết ạ. À? The fuck. Ai đang ở đây luôn này? Một thằng đá sau Một thằng đá này Chị mẹ em không xuống nữa Để em đi Em xuống Yeah, nó hiệu ứng chảy máu à đại kìa Một thằng gần Một thằng cục đá này Thằng chạy kia Thằng kia chạy vào nhà rồi Có cái lìn ăn tao Ê à Cục đá sau rồi nhá kêu lên nhà bắn ơ à, mẹ bị chảy máu cứu cứu cứu cứu cứu alo cứu anh ấy anh đằng sau này đằng sau cơ được quá à, có một thằng có nu đấy vừa thả vừa thả nhà em nó thả sau anh mà Sắp hồi á té nó vừa thả Té luôn là được à Anh thả nó trước thôi nó mới thả mày mà Nó nhà đúng không? ui, nhà chấm, chấm, chấm nhà cho anh cái chạy ra đường kìa đeo chết ạ à. mà chó à đeo núc đâu vậy cảm ơn thả nu kìa, lùi lại đá đi sao Màu sao kia Survival bonus máu luôn rồi đấy ừ còn thằng đằng sau nhà thôi đúng không chạy lên chạy vào nhà ấy sau nhà anh em hết máu chết hết máu rồi hai hai của ba cục máu chưa xong anh em tôi rất, rất chiến bạn phải vào xem livestream ủng hộ tôi chứ Đã hỏi xong chưa này chết đâu lại đâu đây facebook chưa ở đâu nữa bên đây đâu anh có à. cho em xin đi thính bên này này còn hai anh trên này thôi còn nó bọn nó bắn nhau ấy anh có nua đấy em nghĩ nồi nhà đấy đấy Chết Đằng sau nhà Survivor Lên mái đi Ồ một thằng rồi Dưới anh anh, sau đá, sau đá, sau đá, sau đá, sau đá Những đam này nghĩ gì Ôi, bắn quả cối vào tảng đá nó không không không, không tính ra mà nhỉ Các bạn người à Ôi, bạn góc nhìn nó hay phết đấy mẹ <laughs> Không hay đâu